các bạn thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà xử lý đồ cũ thành cái đồ mới các bạn thì những cái đồ mà cũ về chai chẳng hạn như cái kéo này cái súng này cũ à dao này bị uh, à, xét hết rồi cái này của à, điện lực điện lực cái này là cái van bằng đồng thì mình sẽ làm xử lý cho nó bóng lên như cái khóa này thì uh, cái uh, mỏ lết này thì đồ hàng Nhật Bản nha các bạn hàng Nhật Bản mua cân theo ký ký hai năm rưỡi mua nói mi mua đồ mới đồ cũ mua mi mua đồ mới vậy. đây đây các bạn coi giá bằng nào đồ cũ ký hai năm rưỡi mua mi mua hàng mới vậy mua đồ mới cũng bằng giá vậy luôn thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách à, xử lý cái đồ cũ thành cái đồ mới và biến cái đồ đồ mới đồ mới thành cái đồ cổ nha các bạn thì à, mình à, xử lý không có gì hết chỉ có à, qua máy đánh cho nó bóng lên thôi à. Và đây khi tất cả đã được xử lý nha các bạn Kéo này mới lên Các bạn để ý mà những cái đồ cũ mà người ta qua xử lý thì những cái gốc này nó xử lý không được Thì nó sẽ xử lý bằng hóa chất nha các bạn Cái này để chút mình là làm lại cho các bạn xem Mới tanh lên liền hơn các bạn Và đặc biệt là cái này, đồng đánh bóng lên trà lên nó sẽ bóng đẹp cực kỳ luôn y như là mới còn đẹp hơn hàng mới nữa các bạn anh thấy không còn đẹp hơn hàng mới nữa bóng láng à. rồi đậu con té nữa hay cái súng à. nãy các bạn thấy cũ sao giờ nó mới vậy nào càng sờ bén rồi đây dao dao này bán cực kỳ bén luôn mà và giờ mình sẽ làm cái này cho các bạn xem này xử lý cái này à, không có gì hết chủ yếu là người ta sơn chúng ta sơn lại thôi nha các bạn cho nó mới thôi nhưng mà khi chúng ta sơn á trước khi chúng ta sơn á chúng ta phải à, dùng cái à, đầu đốt nè dùng kho ga nè đốt cho nó nóng lên thì khi mà chúng ta sơn á sau này nó không sẽ không bị tróc bởi vì cái, cái độ nóng của nó nó sẽ hút sơn vào nha các bạn chứ mà như sơn tĩnh điện nó phải hơ qua nhiệt dùng à, axit và hơ qua nhiệt rồi bây giờ thì đã nóng rồi chúng ta sẽ sơn nó qua sơn qua nó sơn như vậy thì nó sẽ hút vô nha các bạn nó sẽ hút vào và nó dính rất là chắc như mà như sơn tĩnh điện nha và mình sẽ sơn lại nước thứ hai nữa thì rất là đẹp ok đó giờ thành con đồ mới ngay những cái uh, xét quá thì chúng ta bắt buộc phải sơn nha các bạn rồi giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà xử lý cái à, đồ mới thành đồ cổ nha các bạn và đây các bạn đây là những đồng tiền cổ thì ờ, tôi sẽ ờ, biến những đồng tiền mới như đồng tiền 2000 này sẽ thành tiền cổ luôn các bạn mới có mấy đồng 2000 này thì trước tiên mình muốn làm vậy thì mình phải là có một cái bình ắc quy nữa các bạn bình ắc quy ờ, khoảng càng nhiều càng tốt nữa các bạn mình sẽ dùng nước muối nha các bạn nước muối pha bỏ nước rồi chế thêm một ít muối vào <clears throat> và đây mông đồng tiền mình sẽ xử lý bằng cách này thì chúng ta sẽ ờ, bơm một ít nước muối bơm một ít nước muối và chế lên cái đồng tiền này các bạn và chúng ta dùng cái điện bình làm cho nó oxy hóa đi Rồi bây giờ cái đồng tiền này các bạn sẽ để ờ, khoảng 1-2 ngày sau là nó sẽ ờ, biến thành tiền cổ ngay. Đây là những đồng mình làm đây. Cái đồng này nó bằng sắt. Bằng sắt chứ không phải là bằng bằng đồng bởi vì nó xét hết nha các bạn. đồng này bằng sắt nha các bạn còn bằng đồng thiệt của anh ta nè đâu hết đâu đồng này cũng bằng sắt luôn à, đồng này đồng một ngàn đồng một ngàn đây đồng thiệt đây đồng thiệt này không hết đâu đây các bạn đây là đồng thiệt thì nó sẽ ra màu xanh này đó các bạn nó sẽ ra màu xanh như vậy đây đây là đồng chính hiệu nữa các bạn đó đây là chỉ các bạn cách mà biến cái tiền thật tiền mới thành tiền cổ nha các bạn bạn để như vậy nó từ từ, từ nó sẽ xét đi để mình làm thử một cái đồng bằng đồng thật sự đây có mớ tiền tiền dỗm đây các bạn thấy nè đó. cái đồng tiền 2 ngàn, nè lật con mặt kia thành à, tiền cổ luôn các bạn và đây như cái đây bằng đồng đúng không không hết nè mình sẽ à, chế vào Và rồi bây giờ chúng ta sẽ để qua ngày hôm sau là nó sẽ biến thành màu xanh nha các bạn. Và nó sẽ thành tiền cổ ngay, thành à, đầu cổ ngay. Để để tôi lau cái chỗ này cho các bạn xem. Lầu đã đồng không ạ? Thì để qua ngày hôm sau thì nó sẽ dính bám dính nó sẽ bám dính và nó thành tiền cổ nha các bạn đây là những cách mà những tay à, làm tiền à, giả cổ à, để mà bán trên mấy cái chỗ mấy cái núi rồi nha các bạn rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu thấy hay thì hãy like dùm nha các bạn